trên nó thấy không nè nó giữa nè một bên cái con này lót vô con rồi con hả rồi để đi tụi con rồi con đi bỏ tên đi con nè đi bỏ lớp một A, rồi còn nữa ha